Thưa đại chúng, à, sau một tháng chúng ta tạm nghỉ khóa tu à, vì à, nhân duyên chùa mình tổ chức đại lễ trai đàn cầu siêu bạc độ cũng như sư cô à, bị bệnh duyên ha à, cũng như lúc sáng sư cô thưa với đại chúng đó sư cô rất tri ân công đức của quý vị đã tùy hỷ những phật sự của chùa cũng như của sư cô à, tại vì mình à, tạm dừng ờ, bốn khóa tu à, thì thời gian đó quý vị ở nhà à, có một số vị thì chắc là giữ công phu của mình miên mật nhưng mà cũng có một số vị thì cũng à, buông lỏng một à, tí phải không à, cho nên hôm nay mình được về đây tu á ừ, là hạnh phúc không à, nếu quý vị cảm thấy hạnh phúc quý vị cho tràng vào tay Thưa đại chúng, ờ, hôm nay chúng ta sẽ tiếp phần Kinh Vô Lượng Thọ, nguyện thứ 20, 11. À, nguyện này, sư cô nghĩ rằng à, tất cả những hành giả tu tịnh độ của chúng ta đều rất là cần thiết. À, bởi vì nguyện này là nguyện gì? Sám hối được vãng sanh. À, sư cô lặp lại, sám hối được vãng sanh. À, Nguyện này rất là quan trọng đối với hành giả chúng ta. Bởi vì chúng ta liên tưởng đến nguyện thứ 18. À, Đức Phật dạy sao? Dạy rằng những người tin vào pháp môn niệm Phật à, niệm nãi trí là mười niệm cũng được vãng sanh ngoại trừ những người tạo tội ngũ nghịch và phỉ bán chánh pháp à, ở đây chỉ trừ là ngũ nghịch và phỉ bán chánh pháp như vậy là bốn trọng bốn trọng của giới xuất gia và giới tại gia là giới nặng á, thì được vãng sanh không quý vị được vãng sanh phải không tại vì ở đây chỉ là trừ năm tội ngũ nghịch và phỉ bán chánh pháp thôi mà năm tội ngũ nghịch và tội gì trong đó có giết cha giết mẹ giết những bậc tu hành chứng quả vô sanh là quả a la hán và phá cái sự hòa hợp của tăng đoàn và làm cho thân phật chảy máu tức là tổn hại đến thân của đức phật à, năm tội đó là tội ngũ nghịch thì theo nguyện 18 thì không được vãng sanh nhưng mà quý vị có nhớ không trong kinh vua lượng thọ thì nói sao năm tội như vậy vẫn được vãng sanh ngoại trừ là phỉ bán chánh pháp à, tại vì phỉ bán chánh pháp thì họ không có tin không tin thì làm sao họ tu không tu thì sẽ không có cơ hội vãng sanh à, như vậy ở đây mình thấy à, những người mà phạm những cái tội nặng như vậy mà cũng được vãng sanh thì họ dựa vào cái gì à giỏi quá <laughs> dựa vào nguyện sám hối ừ, đó cho nên hôm nay chúng ta làm rõ cái nguyện này thì quý vị thấy là mình sẽ có cơ hội à, bởi vì á, thưa với đại chúng á, trước khi chúng ta tin và thọ nhận pháp môn niệm Phật và sau khi chúng ta tin rồi tu tập rồi thì có lẽ là bởi vì chúng ta là người phạm mà cho nên là không ít thì nhiều thì cũng phạm những cái lỗi à, phải không quý vị à, cho nên người xưa nói là sao nhân vô thập toàn hà giả vô tội hà giả vô khiên à. cho nên là mình đừng nghĩ là khi mình thọ nhận pháp môn tịnh độ mình niệm phật rồi thì mình hoàn toàn thanh tịnh à. ai trong chúng ta à, dám khẳng định với đại chúng rằng từ khi con phát tâm niệm phật con hoàn toàn thanh tịnh đưa tay lên xin cô xem hả à. như vậy có phạm lỗi hả à? mình phạm lỗi thì mình biết cái lỗi đó là lỗi gì hay là không biết ha <laughs> biết thì bây giờ có đứng ra ờ, nói trước mọi người là mình đã từng phạm cái lỗi như vậy đi sám hối không <sighs> không tại vì sao à, mắc cỡ <laughs> như vậy là mình sao phú tàn phú tàn cái tội của mình à. nhưng mà ở đây thì đức phật di đà cũng không có cần thiết bảo mình ra mình đứng trước đại chúng mình nói rằng con từng phạm cái lỗi như vậy lỗi như vậy nay con đối trước đại chúng sám hối đức phật cũng không cần à, mình như vậy bởi vì sao bởi vì ngài hiểu rằng chúng ta toàn là phạm phu nhằm khi mình nói cái lỗi ra mình không được thanh tịnh mà càng phiền não thêm bởi vì những người xung quanh sẽ đi gieo rao cái lỗi của mình lại làm cho mình là càng không thanh tịnh mình càng phiền não mà những người thọ cái pháp sám hối đó bản thân họ cũng không thanh tịnh để cho mình đối trước họ sám hối bởi vì chúng ta đều là phàm phu à, ai cũng có lỗi hết cho nên bây giờ có phương pháp là sao mình đối trước phật bồ tát và thánh chú sám hối à, ở trong cái lòng của mình mình đem hết tâm can đem hết sức bình sinh ra mình phát đồ mình sám hối thì mình cũng trở lại thanh tịnh như như thường và cộng thêm cái hạnh nguyện niệm phật phát nguyện cầu vãng sanh thì mình được đi về cõi tịnh độ à, như vậy nguyện này quan trọng không quý vị rất là quan trọng là cửa ải cho chúng ta à, là nhân duyên để chúng ta thành tựu tịnh độ cho nên phải chú ý lắng nghe cái nguyện này nhé ừ. rồi bây giờ chúng ta đi vào phần kinh văn Sư cô xin đọc trước à. Nguyện thứ 21 Khi con thành Phật, chúng sinh trong mười phương nghe danh hiệu con, nhớ nghĩ nước con, phát tâm Bồ Đề, kiên cố không lui, trồng các căn lành, hết lòng hồi hướng, xuân về cực lạc, đều được tỏ ý. Nếu có ác nghiệp đời trước, nghe danh hiệu con, hết lòng sám hối, làm các điều lành, trì kinh giữ giới, nguyện sanh về nước con, mạng chung không lạc vào ba đường ác, liền sanh về nước con. Nếu không được như vậy, thì không thành chánh giác. Đó là đoạn kinh nguyện thứ 21. Nguyện này sư cô tạm chia thành hai phần. Phần đầu là thuận duyên tịnh độ. Phần thứ hai là nghịch duyên tịnh độ. Thế nào gọi là thuận duyên tịnh độ? Nghĩa là những hành giả tu tịnh độ làm các công đức, tu tập theo y pháp chư Phật và chư Tổ chỉ dạy và bản thân họ giữ ba nghiệp thanh tịnh à, thì thì gọi là thuận với duyên tịnh độ người này chắc chắn được vãng sanh à. còn đoạn thứ hai là nghịch duyên với tịnh độ nghĩa là có tu tập có niệm phật có làm phước có bố thí có cúng dường có trì trai giữ giới nhưng mà do cái kiến chấp của mình cái tôi cái ta của mình nó phát khởi trong lúc mình mất đi chánh niệm tỉnh giác cho nên mình tạo tội à. do đó mình tạo tội rồi thì đương nhiên là mình nghịch chuyên với tịnh độ và lúc này thì người đó sẽ y theo pháp sám hối theo nguyện này để ba nghiệp của họ trở lại thanh tịnh thì gọi là nghịch duyên tịnh độ thì tội nặng nhất là tội ngũ nghịch và tội thứ hai là tội gì tứ trọng gọi là giới dâm sát giới đạo và giới vọng à, dâm là dâm dục à, sát là sát sanh đạo là trộm cắp và vọng là nói láo à, thì bốn cái giới này được sám hối theo phương pháp tịnh độ trở về thanh tịnh thì ở trong này á, có cái phần của pháp sư oánh kha quý vị còn nhớ không trong tịnh độ có một câu chuyện của ngài pháp sư oánh kha mà vị này là bởi vì không được gặp thiện tri thức chỉ dạy cho nên là ông phạm hết tất cả những cái giới trọng trong giới thanh văn xuất gia nhà dâm mà sát nè trộm nè vọng ngữ ăn thịt uống rượu à. cho nên là đến một lúc là ông đọc kinh đó à, ông thấy là cái tội này nặng quá chắc là đọa địa ngục cho nên ông khiếp sợ à, khiếp sợ thì bây giờ tìm phương pháp để sám hối thì nhân duyên là gặp được một vị thiện tri thức khuyên bảo ông rè ông hãy niệm phật chỉ có pháp môn niệm phật thì mới giải cứu cho ông à, như vậy là ngài oánh kha mới kết thất à, à, có chỗ là nói rằng ông ta niệm phật ba ngày ba đêm không ăn không ngủ có chỗ là bảo rằng ông ta kết thất sám hối niệm phật à, 21 ngày ba thất à, mỗi thất là là bảy ngày à. như vậy thì niệm phật sám hối đến thất đầu tiên đó, là bảy ngày thì bắt đầu ông thấy thân tâm của mình thanh tịnh thanh tịnh rồi kế tiếp cái thất thứ hai bảy ngày nữa thì bắt đầu trong thất phẳng phất có mùi mùi hương lạ và viên mãn cái thất thứ ba là thấy Phật A Di Đà xuất hiện à, Phật nói với pháp sư Ánh Kha rằng à, ông đã thành tâm niệm Phật và sám hối cho nên những cái tội nặng của ông à, lúc trước gây ra bây giờ đã tiêu trừ à. nhưng mà thọ mạng của ông là còn 12 năm nữa mới mới kết thúc cho nên 12 năm nữa tôi sẽ đến đón ông về tịnh độ à, lúc đó ngài oánh kha nói rằng là à, bình thường thì con phạm tội à, con gây tội đó cho nên cái tập khí nó nó quen rồi cho nên bây giờ mà còn sống thêm 12 năm nữa thì con sợ là con lại ngựa quen đường cũ cho nên bây giờ con xả cái 12 năm à, thọ tuổi của mình à, để con cầu về tịnh độ con bỏ cái 12 năm mạng sống đó và bây giờ con cầu về tịnh độ à, thì đức phật trả lời rằng vậy là ba ngày nữa ta sẽ đến đón ông ừ. à, như vậy là ngài oán kha rất là vui mừng và xả thất đi ra ngồi thưa với đại chúng rằng ba hôm nữa Phật sẽ đến đón tôi à, và mời đại chúng đến để mà tôi tiễn biệt đó à, thì đại chúng à, cười khẩy lên à, nói rằng ông bình thường là ăn thịt uống rượu phạm đố thứ tội à, sát sanh chuộng cướp tà dâm vọng ngữ như vậy mà vãng sanh tình độ cái gì à, nhưng mà ngài oán kha tha thiết đó à, cho nên là quý vị đó cũng đến à, cũng đến để tham dự cái cái buổi gọi là tiến đưa người về tịnh độ ừ. thì trong lúc đại chúng ngồi niệm Phật á, à, đến 12 giờ à, pháp sư Oánh Kha ngồi ở giữa đại chúng và bảo rằng à, Phật đã đến rồi tôi xin tạm biệt đại chúng ngài nói như vậy thì ngài à, tự tại vãng sanh luôn trong lúc đang niệm Phật với đại chúng à, cho nên ở đây quý vị thấy ha cái công lực sám hối tịnh độ đó ừ. các tông phái khác như là thiền tông hay là luật tông nếu mình phạm vào bốn cái trọng tội thì sẽ không được sám hối nhưng mà đối với cái pháp sám hối của tịnh độ thì mình có thể sám trừ à, bởi vì sao quý vị bởi vì mình nương nhờ vào cái công lực gia trì của ai của đức phật a di đà cho nên mình mình sám hối được tiêu trừ chỉ cần là mình tỏ cái lòng tha thiết đem hết cái tâm can của mình để mà sám hối thì tội nào cũng tiêu trừ hết à. cho nên ở cái quyển thứ 21 này nói về cái năng lực sám hối thì là vô lượng vô biên à. và để tiếp cái phần à, làm cho nó rõ cái quyển này thì chúng ta sẽ xem giải thích từng những cái đoạn kinh mà Đức Phật dạy mình như thế nào. À, thì bây giờ mình qua cái phần đầu à, của đoạn kinh đó là thuận duyên về tịnh độ. À, nghĩa là những người mà nghe danh hiệu Phật phát bồ đề tâm làm các công đức và không phạm lỗi lầm để được sanh về tịnh độ. Thì trong đoạn kinh này Đức Phật à, dạy mình là nghe danh hiệu con và nhớ nghĩ nước con con đây là đức phật a di đà vì ngài đang phát nguyện với đức phật thế từ tại vương à, ở đây đó sư đại chúng nếu đời này mình được nghe danh hiệu phật và đây là một phước duyên quý vị có tin không à, vì sao vì sao mà đời này mình nghe danh hiệu phật thì đây là một phước duyên của mình hả bởi vì sao bởi vì phật là bậc giác ngộ quý vị nên nhớ nó phật là bậc giác ngộ là người chỉ dạy cho chúng ta và ngài chỉ dạy cho chúng ta thì bằng cái gì bằng cái lời pháp mà ngài ngài nói ra à. như vậy mình muốn tu theo phật thì mình phải nghe theo pháp của ngài như vậy là từ phật từ phật sẽ diễn sanh mình sẽ biết được được pháp phải không quý vị à. và đời này chúng ta phải hiểu này chỗ này rất là quan trọng đại chúng lắng nghe đời này hiện tại Phật còn có mặt không? Phật đã diệt độ rồi. Như vậy ai thay thế Phật để mà dạy chúng ta và truyền truyền dương chánh pháp của Đức Phật? Tăng. À, tăng là những người xuất gia tu hành. À, là thay Phật chỉ dạy chúng ta là tiếp nối cái mạng mạch của Phật pháp. À, như vậy là từ nghe được danh hiệu Phật, biết đến Phật, rồi nghe được Pháp và thân cận với Tăng thì gọi là phụng sự và quy ý tam bảo. À, mà tam bảo là ba ngối, ngồi bảo. À, thế thì bây giờ quý vị, nếu chúng ta biết Phật, nghe danh hiệu Phật, thọ Pháp mà không quy y Tăng, có được không? không quy tăng có được không à, chỗ này phải nói cho nếu chúng ta ai à, trong lòng mình á, có một cái tâm niệm á, là là xa rời tam bảo xa rời tam bảo là chỉ cần xa rời một trong ba cái đó thì gọi là xa rời tam bảo và người tu tập niệm phật này chỉ cần khuyết một trong ba điều đó là cũng không thành tựu được công đức thân cận của tam bảo vì sao sư cô nói đến chỗ này? Bởi vì trong này kinh nói là nghe danh hiệu Phật mà. À, từ nghe danh hiệu Phật mình thân cận được với với Tam Bảo. Và Tam Bảo thì phải có đầy đủ Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Thế nhưng mà đời này đó quý vị, hình như là Tăng Bảo không còn giá trị. Nó ít được người ta xem trọng. Nó thật như vậy bởi vì bây giờ người cư sĩ à, có nhiều người họ giỏi tu quá à, cho nên họ thấy là họ tu thanh tịnh hơn các thầy quý cô à, cho nên họ không cần đến chùa không cần tham dự cái gì ở chùa hết tự ở nhà tự tu là được rồi à, như vậy là sư cô thưa với đại chúng nếu mình có tâm niệm xa rời tăng bảo là mình đã không đầy đủ được phước duyên gần gũi với tam bảo cho nên những người nào tu mà có cái tâm niệm như vậy á, là sẽ không được về tịnh độ cho dù niệm phật tính tấn bởi vì sao bởi vì mình không cần tăng thì làm sao trọn vẹn được công đức phụng sự tam bảo và chính mình là cái nguyên nhân để làm cho phật pháp nó không được xiển dương ở thế gian này bởi vì sao bởi vì nếu không có hình bóng của tăng bảo của tăng ni thì tam bảo trường tồn ở thế gian này không hay là đạo phật nó sẽ còn trường tồn ở thế gian này không không tại vì sao bây giờ thời giờ là không có phật rồi này phật diệt độ rồi đúng không pháp là những lời kinh nhưng mà không có ai chỉ dạy không có hình bóng để hiện tôn lên cái trang nghiêm cái công đức của tam bảo mà cái hình bóng đó là ái là tăng tăng thì bao gồm ni và tăng à, cho nên là ở thời buổi này nhiều người đó và có cái tâm niệm là xa rời tam bảo như vậy nhưng mà họ không biết rằng chính cái nguyên nhân này sẽ làm cho Phật pháp nó càng mai một sớm hơn bởi vì không nếu không có hình bọc tăng bảo thì tam bảo nó không trường tồn phật pháp nó không được xiển dương à. thưa đại chúng cho dù người cư sĩ có giỏi bao nhiêu đi nữa thì họ cũng không thể đại diện cho cho tam bảo bởi vì họ đâu có cái hình tướng như vậy à. sư cô thưa với đại chúng cho dù sư cô với đại chúng đồng là phàm phu nhưng hôm nay sư cô phát tâm xuất gia tu học à, cạo cái đầu mang một chiếc áo này là sư cô phải hơn quý vị à, hơn quý vị là hơn cái gì hơn cái sự dõng mãnh gọi là cảm <laughs> can đảm từ bỏ cuộc sống gia đình à, cho dù sư cô là là phàm phu mà chính là phàm phu thì nó sẽ có tham có sân có si nó cũng y như quý vị thôi bởi vì sư cô và quý vị cũng là một phàm phu mà à, nhưng mà chỉ cần từ bỏ được cái đời sống gia đình cha mẹ anh em và cạo cái đầu mặc chiếc áo này sống trong chùa ăn chay à, ba rưỡi dạy tụng kinh à, thức à, dậy sớm như vậy thì đừng nói gì đến việc tu tâm khoan bàn luận đến cái việc tu tâm gì cả à, đã được như vậy thì phải hơn quý vị rồi à, phải không quý vị à, à, cho nên là quý vị đừng có thấy là à, tăng bảo có điều gì đó ờ, mình cho rằng là sau mà quý thầy quý cô tu mà cũng còn như vậy rồi bắt đầu đó là mình nghĩ rằng tu không bằng mình tu không thanh tịnh bằng mình Đấy. tu không thanh tịnh bằng mình thì đó cái quả đó là họ tự chịu với phật tự chịu với chúng sinh và tự chịu đến cái phước phần của họ còn họ xuất gia hiện hình tướng như vậy là đại diện cho tăng bảo mình phải kính trọng và thân cận phụng thờ cho nên đừng có nghĩ rằng mình tu giỏi ở nhà tu cũng được không đến chùa không gần gũi tam bảo à, như vậy là trong cái công hành tịnh độ mình sẽ bị khuyết đi một mảng rất là lớn à. à, cái chuyện này rất là quan trọng sư cô ừ, thấy cái hiện thực bây giờ những người tu pháp môn tịnh độ đó đa phần đa phần là cư sĩ đoàn với nhau rồi có một người nào đó là trong đó là có vẻ như là hiểu pháp có vẻ là biết ăn biết nói à, biết giảng biết dạy là bắt đầu là bắt đầu là làm chủ cái nhóm đó rồi tự đó mà tu à. và tự đó mà tu thì bắt đầu họ sẽ có một cái tâm niệm là xa rời tam bảo không đến chùa à, quý vị thấy à, chư tổ dạy mình là mùng một rằm phải đến chùa sám hối đến cái phần mà văn sám hối tịnh độ này chư tổ cũng dạy mình á, là người con Phật, người tu tịnh độ ngày rằm mùng một phải đến chùa sám hối. Để gì? Để thân cận tam bảo, phụng sự tam bảo. À, một ngày nào đó tam bảo còn trường tồn ở thế gian, tam bảo bảo còn phát huy cái giá trị hướng dẫn chúng sinh thì ngày đó tam bảo hưng thịnh Phật pháp được trường tồn. À cho dù quý vị tu giỏi bao nhiêu mà một ngày nào đó hình bóng tăng bảo không còn xuất hiện hình bóng bóng tăng bảo không còn cái năng lực hướng dẫn quý vị thì đó là dấu hiệu Phật pháp bị suy đồi à. mà Phật pháp suy đồi thì chúng sinh sẽ không có cơ hội để được được tu tập ừ. quý vị thấy quan trọng không cho nên ở chỗ này Phật dạy mình là nghe được danh hiệu Phật và đó là một phước duyên lớn ở trong đời mà mà sư cô tin chắc rằng nếu quý vị tu theo à, ở đạo tràng đây à, thì sư cô cũng khuyến tấn quý vị à, bình thường quý vị ở nhà công phu là đó là một chuyện ngày rằm mùng một những lúc nào chùa gần nhà mình hay là chùa xa có phật sự gì ngày rằm mùng một sám hối thì nên đến chùa tham dự những cái lễ như vậy để mình có được cái phước thân cần tam bảo mình đừng nghĩ là mình đi như vậy là mình mình tạp niệm không có đâu cái tạp niệm là ngay lúc mình ở nhà đó mình cũng cũng tạp niệm nếu mình không biết giữ chánh niệm còn mình đi ra ngoài mà mình biết giữ chánh niệm thì đi đứng nằm ngồi gì mình cũng cũng thanh tịnh phải không đại chúng dạ yeah. Cho nên ở phần này trong kinh Hoa Nghiêm cái phẩm Tu Di Kệ Tán á, có nói rằng thà chịu khổ trong địa ngục được nghe danh hiệu Phật hơn là ở trong cảnh giới an vui thọ nhận vô lượng điều vui mà không nghe được danh hiệu Phật. À ở đây là kinh hoa nghiêm đức phật dạy như vậy bởi vì sao quý vị nếu ở trong địa ngục chịu khổ mà nghe được danh hiệu phật à, thì là có cơ hội để để tu tập à, nghe được danh hiệu phật thì nghe được danh hiệu của của tam bảo à, mà có được cơ hội tu tập thì không sớm không muộn thì cũng có cơ hội được được giải thoát à. còn bây giờ mình ở cái chỗ sung sướng mình hưởng thọ đủ thứ điều vui đủ thứ cái vui à. ở đây là nói cõi trời à. quý vị thấy mình sanh lên cõi trời á mình hưởng lạc hưởng phúc hưởng đủ thứ à. trong kinh đức phật nói rằng à, một người mà đủ phước sanh lên cõi trời á mà được làm thiên tử á, à, trời mà được à, thiên tử là người trời mà gọi là nam thiên tử á, à, thì đời sống của họ hàng ngày là có 500 vị tiên nữ hầu hạ quý vị thấy 500 500 <laughs> người tiên nữ hầu hạ mà tiên nữ thì ai cũng xinh đẹp hết rồi rồi hàng ngày để thọ hưởng cái cái cái dục lạc ở trên trời những cái, cái thú vui ở trên trời phước báo lớn nhưng mà chúng ta nên nhớ là ông cha ta nói rằng hưởng phước là sao bất khả hạ tận hưởng phước bất khả hưởng tận có nghĩa là mình tu tập mình tạo phước á mình đừng có hưởng hết ừ. bởi vì sao hưởng hết thì mình sẽ đọa trở xuống cho nên người trời một người được sinh lên cõi trời thọ mạng dài hưởng phước dài lâu hết phước là đọa trở xuống à. mà vì sao mà hưởng phước rồi họ đọa bởi vì trong lúc hưởng phước họ không biết tạo phước bởi vì sao bởi vì không biết tạo phước bởi vì không nghe được danh hiệu Phật không biết tạo phước không biết tu tập hướng hết là, là đoạn cũng như trong nhà mình có lu gạo mình tha hồ mình nấu mình ăn mà mình không đổ gạo vào ăn hết thì thì đi ăn xin <laughs> phải không <laughs> ở cái chỗ này cũng là ý nghĩa đó như vậy và cho nên là thà chịu khổ địa ngục mà được nghe danh hiệu Phật không muốn hưởng vô lượng điều vui mà chẳng được nghe danh hiệu Phật à, đây là đoạn kinh Hoa Nghiêm Đức Phật chỉ dạy cho mình và cũng chính từ cái đoạn kinh này mình biết được à, cái quan trọng việc là mình được nghe danh hiệu Phật được thân cận tam bảo đây là một phước vô cùng lớn mà, mà hôm nay quý vị có được chưa quý vị có được phước này chưa à, may mắn cho mình à, a di đà phật rồi. Dạ. rồi tiếp đến nghĩ nhớ nước con à, bây giờ nghe được danh hiệu phật rồi mà phật ở đây là phật gì quý vị phật a di đà à, dạ. nghe phật là bắt đầu tiếp cận với pháp và được tăng chỉ dạy cho mình tu tập ừ, mà ở đây là tu tập pháp môn gì niệm phật tịnh độ à, bây giờ mình mình chốt lại cái chỗ này nha mình nghe phật nghe danh hiệu phật là phật á dí di đà và mình thọ pháp và được hướng dẫn tu tập pháp niệm phật để cầu sanh tịnh độ thì ở chỗ này phật dạy mình đó là nghĩ nhớ nước con tức là nước cực lạc à. thì chỗ này cũng hay lắm à, nếu mà chúng ta chịu khó đọc kinh đó quý vị đọc kinh đó. chịu khó đọc kinh thì mình sẽ suy ngẫm ra được những cái điều á nó thâm túy ở trong cái pháp tu nó rõ ràng khi chúng ta đọc kinh với một cái tâm niệm hướng về đó thì cái lời kinh đó nó sẽ mở ra cho mình đó, một cái phương pháp tu rõ ràng lắm ở chỗ này là nghĩ nhớ nước con nếu mình đọc xuông qua thì mình sẽ không thấy được cái pháp tu trong này mà mình đọc chậm lại mình suy nghĩ một tí thì mình sẽ thấy được à cái chỗ này cái chỗ này là cái bí yếu bí yếu của pháp tu tịnh độ một trong những cái bí yếu của pháp tu tịnh độ là gì nghĩ nhớ à. cho nên là miệng niệm phật à, miệng niệm phật như mình lúc nãy mình ngồi niệm phật đó là miệng niệm phật à, mà nếu không nghĩ nhớ thì sẽ sẽ được không sẽ không được à, cho nên ở đây là nghĩ nhớ à. niệm là miệng và thân tại vì thân ngồi trang nghiêm mà miệng niệm to tiếng niệm phật và tâm phải phải nghĩ nhớ ừ. cho nên là hai từ nghĩ nhớ này trong nguyên bản tiếng hán nó là hai từ hệ niệm tiếng việt mình dịch ra là nghĩ nhớ đôi khi là nó nó hơi bị à, hơi bị mất đi cái nghĩa gốc nhưng nếu mình hiểu về tiếng hán thì mình thấy là hệ niệm à, là nó rất rõ ràng cho mình dụng công hệ là sao quý vị hệ là nó cấu tạo chữ hán nó có một cái bộ mịch bộ mịch có nghĩa là sợi dây sợi dây cột lại cho nên chữ hệ này là có một cái dây à, dây cột à. niệm là sao niệm là trên nó là bộ kim nghĩa là ngay bây giờ dưới nó có một cái bộ tâm nghĩa là tâm niệm của mình à, như vậy thì mình chỉ cần nhìn vào cái cấu tạo của hai cái chữ hệ niệm trong tiếng hán á, thì mình rất rõ ràng cái pháp môn này rồi yếu chỉ pháp môn này đó là sao quý vị dùng cái tâm của mình ngay trong thời điểm hiện tại cột <laughs> cột cái tâm mình lại ngay trong điểm, điểm hiện tại cột với ấy cột với à, Đức Phật A Di Đà à, hay là mình gọi là cột với danh hiệu của ngài cột chặt vào trong đó không chưa từng rời bỏ à, thì gọi là hệ niệm à, mình dịch là nhớ nghĩ và nhớ nghĩ đầu óc mình luôn nhớ về và mình nghĩ về mình à, nhưng mà nhằm khi mệt quá thì là không nhớ nghĩ còn ở đây có sợi dây cột lại á hả đường nào cũng không rã ra được hết á phải không cho nên khi mình nhìn thấy cái, cái à, cấu tạo chữ hán đó mình thích lắm tại vì cái kết cấu chữ hán đó có một cái ý nghĩa thâm túy lắm thâm sâu lắm bây giờ cho dù mình mệt cho dù mình nhiều chuyện mình tắt bật á à, nếu dùng hai từ nhớ nghĩ thì mình quên nó nghe tại vì đầu óc mình bận làm những việc kia đó. sao mình nhớ nghĩ được liên tục nhưng mà bây giờ ở đây có sợi dây cột lại <laughs> cột tâm mình lại à, à, thế thì mình sẽ luôn được giữ ở trong cái chánh niệm tỉnh giác để mình có thể duy trì được cái sự nhớ và nghĩ về về Đức Phật A Di Đà mà ở đây là cõi nước cực lạc à, cõi nước cực lạc thật ra là có y báo và và chánh báo à, y báo là cõi nước tịnh độ và chánh báo là đức phật a di đà cho nên từ chỗ này á khi đại chúng niệm phật á là mình phải vận dụng cái à, cái hai từ hệ niệm nhé mình vận dụng bằng cách nào à, bây giờ mình đi vào thực tế hành trì luôn đó à, mình ngồi thẳng lưng để thân mình thẳng rồi miệng mình duyên theo câu phật hiệu của sư cô dẫn à, sư cô niệm xong hai câu là quý vị niệm lên đó niệm lên khi mình niệm lên thì bắt đầu tâm mình phải vận dụng gì cột à, cột tâm mình vào câu phật hiệu cột chặt vào để gì để mình luôn nhớ và luôn nghĩ về đức phật và cõi nước tịnh độ à, như vậy là mỗi câu một câu phật hiệu là mình được nuôi dưỡng trong chánh niệm à, mình không có thể nào mà suy nghĩ những cái điều điều sang tạp à. và một cái phương pháp hành trì nữa mà chư tổ dạy mình bây giờ sư cô cũng à, trình bày với đại chúng luôn để mình áp dụng bởi vì á, mình tu ở đây là cũng nhiều năm rồi mình phải tiến bộ lên à, mỗi ngày phải tiến bộ lên chứ không có phải là cứ dậm chân ở một chỗ được mà muốn tiến bộ thì thì không thể chỉ dùng miệng niệm Phật mà mình phải tiến lên đến cái công phu là hệ niệm là nhớ và nghĩ mà để nhớ và nghĩ thì mình phải có phương pháp quán chiếu thế thì bây giờ nếu trong lúc mình ngồi á thì mình phải dùng phương pháp nào để mình còn tâm mình chư tổ dạy mình có hai phương pháp thứ nhất là quán tưởng nếu mình đang ngồi niệm phật à, thì quán tưởng mình đang ngồi trên một cái đóa hoa sen cái này quý vị tu lâu ngày là quý vị mới quán tưởng được à. mà quán tưởng được thì mới thành tựu được cái công phu nhớ nghĩ còn quán tưởng không được là quý vị cứ ê a niệm phật thôi mà như vậy thì niệm như vậy thì công phu nó không không thể tiến bộ à. cho nên là khi mình ngồi xuống mình niệm phật thì mình đang ngồi trên một cái hoa sen à. nếu quý vị thực tập lâu ngày á thì mình sẽ thấy rõ ràng là mình đang ngồi trên cái hoa sen à. và sao nữa hoa sen là tượng trưng cho cái gì thanh tịnh á phải không như vậy là biểu trưng là ba nghiệp của mình đang niệm phật là mình phải giữ cho thanh tịnh rồi và mình ngồi trên hoa sen mà à. À nếu tâm mình tịnh trong câu Phật hiệu được duy trì đó bắt đầu mình sẽ quán tưởng hoa sen nó nó mở ra à, rồi nó khép lại khi hoa sen khép lại là cái hoa nó sẽ ôm trọn mình từ đầu cho đến đến mông à, khép lại ôm trọn à, mình ngồi lọt vào trong cái hoa sen à. rồi tiếp tục mình niệm phật giữ tâm thanh tịnh và hoa sen nở ra Đó. hoa sen nở ra rồi niệm phật giữ tâm thanh tịnh hoa sen khép lại trong lúc như vậy hành trì hoa sen khép lại và hoa sen mở ra khi mình quán tưởng thành tựu được cái phần này thì tiếp đến cái phần thứ hai là mình quán tưởng hoa sen mở ra thì đức phật a di đà ở trước mặt mình à, mình thấy đức phật a di đà trước mặt mình mà đức phật a di đà này cái hình tướng của ngài á, là nó y theo cái tượng mà mà mình hàng ngày mình mình lễ lại ừ. cho nên mỗi người trong chúng ta phải có một cái hình ảnh của đức phật a di đà mình lưu giữ cái hình ảnh đó làm cái bổn tôn của mình à, thí dụ như sư cô thì sư cô sẽ lưu giữ cái hình ảnh ở trên này và cái hình ảnh trên này sẽ là cái bổn tôn khi mình quán tưởng ừ. khi hoa sen mở ra thì mình lại quán tưởng đức phật ai đã thân tướng trang nghiêm đứng ở trước mặt mình phóng hào quang phóng đến toàn thân của mình tất cả những tội nghiệp của mình á, đều được được tiêu trừ cho nên trong lúc niệm phật mình phải có cái sự kết hợp quán tưởng như vậy thì mình mới cột được tâm chứ không có niệm ea a như vậy đi đá tọa cụ nhìn những người bên cạnh rồi chỉ trỏ <laughs> như vậy thì cứ ea a suốt ngày thôi ea a suốt ngày có hiểu không AI suốt ngày là sao? Miệng thì niệm Phật nhưng mà tấm không có sự quán tưởng. Cái này chư tổ dạy rằng là hàn phô khẩu lộn. Hàn phô khẩu lộn. Mấy giờ công tử là mình hát, mình niệm cho nó rách cái cổ họng nhưng không có công đức. Bởi vì sao? Mình chỉ ê a à, cho nên bây giờ phải tiến lên là phải sao quán tưởng mà quán tưởng thì phải có cách mà cách này là tổ dạy mình thì mình theo là lúc mình ngồi ngồi trên cái gì hoa sen và cứ y như vậy quán tưởng hoa sen khép lại hoa sen mở ra đức phật a di đà trước mặt phóng hào quang chiếu soi vào toàn thân của mình mình cảm nhận thân tâm mình thanh tịnh tất cả những tội nghiệp chướng từ vô thủy kiếp cho đến kiếp này giết, à, giết cha hại mẹ giết người tu hành phá cái sự hòa hợp trong tăng đoàn làm cho thân phật chảy máu sắc xanh chuộng cướp tà dâm vọng ngữ tất cả những tội nghiệp đó à, một khi quán này thành tựu nó đều tiêu trừ à, cho nên người niệm phật à, đừng có sợ là oan khiên mình đừng có sợ oan khiên chỉ sợ là mình có dụng công tu tập và dụng công sám hối không mà thôi à. cho nên phải tôn trọng cái tánh linh của mình tôn trọng con người của mình à, để mà nỗ lực tiến lên à. đó là cái phần quán tưởng thứ nhất là khi chúng ta ngồi niệm phật như vậy ngồi niệm phật thì không thể ngồi hoài thì cũng mệt có lúc đứng lên đi kinh hành phải không thì như vậy đi kinh hành thì chư tổ dạy mình là sao từng bước chân đi chén đó hoa sen khi bước chân mình chạm đến cái sàn à, chân trái chân phải gì bất kể chân trái bước lên khi dở chân trái lên chân trái chạm xuống sàn thì đang chạm chén hoa sen mà và khi mình đứng vững cái chân trên hoa sen à, phát đắc đầu hoa sen nó nó ra đó. cứ đổ như vậy trái phải trái phải mỗi bước chân đều đi trên hoa sen và hoa sen đang nở ra như vậy thì có thời gian để mà đá cái tòa cụ không <laughs> hả có thời gian để đá tòa cụ không không có chân điềm tĩnh đi trên từng đó hoa sen và y như vậy quán tưởng à, à, làm được như thế nhớ nghĩ cả ngày như vậy là niệm phật thì <laughs> chắc có lẽ được nhất tâm bất loạn đó à. phương pháp thì có nhưng mà khó cái chỗ là hành trì <laughs> nhưng mà khó mà mình luyện tập có được không luyện tập dần sẽ có một ngày mình niệm được công phu gọi là đắc công phu à, cho nên ở chỗ này à, cái phần à, nhớ nghĩ nước con à, quý vị hiểu chưa và rõ được pháp tu chưa hả rồi cái phần ở đây là mình chỉ mới quán tưởng hoa sen thôi nha à, còn nếu quý vị muốn quán tưởng đến cái y báo của thế giới tịnh độ á, thí dụ như là lầu cát à, ao sen hay là vàng rồng hay à, tất cả những cảnh tượng đó là quý vị muốn quán là quý vị về y trong kính a di đà mà chúng ta quán tưởng à. mà theo sư cô khuyên thì khoan thì quán tưởng nó không thành đâu bây giờ chỉ quán tưởng hoa sen là được rồi và đức phật a di đà là là hai pháp quán đó bởi vì sao bởi vì trong này chư tổ có nói là phạm phu của mình á tâm thức nó yếu ớt định lực nó yếu ớt mà mình quán nhiều nó không thành tựu và nó loạn lên rồi đến lúc nào đó nó sẽ tẩu hỏa nhập ma à, cho nên có hai cách quán mà nó nó gọi là căn bản mà căn bản à, thì đó là quán hoa sen và quán cái hình tướng của đức phật a di đà à, quý vị về phải thực hành nha hôm nay sư cô à, trình bày với đại chúng là cốt là để cho quý vị thực hành mà bản thân sư cô cũng thực hành chứ không phải sư cô nói không không rồi chỉ quý vị về tu rồi mai mốt là quý vị tu quý, quý vị thành tựu mà sư cô chưa thành tựu thì nó lại <laughs> lại nó lại xấu hổ quá <laughs> à, cho nên cùng nhau mà mà tu à đó rồi đến cái phần tiếp tục à, cái phần tiếp tục để mình làm nhân tịnh độ mà nhân ở đây là thuận duyên tịnh độ nghe. mình chưa đến phần nghịch duyên à, sư cô nghĩ là cái phần nghịch duyên sám hối tịnh độ là phải tuần sau tuần sau nữa kìa mới tới <laughs> bây giờ mình nói thuận trước đã à. tiếp đến phần thuận là nhân duyên tiếp theo đó là một hành giả tu tịnh độ phải có cái hạnh nguyện phát tâm bồ đề à. chỗ này cũng rất là hay à. nếu mình để tâm vào từng câu kinh thì mình thấy tâm mình nó sáng lên à. và lúc tâm mình sáng lên thì chính cái câu kinh này cho dù nó là bốn chữ năm chữ mà nó cũng hiện cho mình rõ ràng một cái bản đồ tu tập một cái phương pháp tu à. thưa quý vị bồ đề tâm là gì mà sao nó quan trọng với những người tu như vậy không chỉ tu tịnh độ mà tất cả những pháp môn khác mà ở đây tịnh độ thì đặc biệt càng càng càng đề xuất chư tổ đều đều khuyên mình phải phát bồ đề tâm à, như vậy bồ đề tâm là gì à, mà sao nó quan trọng như vậy có khi nào chúng ta khỏi đến câu này không nghi ngờ đến chỗ này không hay là mình tu mình không biết bồ đề tâm là gì tự nào mình chưa phát bồ đề tâm mà như vậy là càng đi sâu vào trong á, mình thấy là hành giả mình còn còn khuyến khiếm khuyết nhiều nhiều điểm á à bây giờ bồ đề tâm là gì có ai trả lời sư cô được không bồ đề tâm là gì mà nó quan trọng đến như vậy à, mà trong kinh hoa nghiêm đó quý vị đức phật dạy rằng một người đó quý vị quan sư phủ thị xin siêu chu san dê sư miễn mộ dê Nghĩa là sao? Một người mà quên đi cái tâm Bồ Đề Vong thất đi cái tâm Bồ Đề Bỏ mất đi cái tâm Bồ Đề Mà tu các thiện nghiệp Mà làm các công đức Thì đó là đang làm cái nghiệp của của ma Sư miệng mổ dê Đó chính là nghiệp của của ma à. Cho nên quý vị nếu mình niệm Phật Nếu mình cúng dường Nếu mình bố thí Nếu mình giữ giới Mà mình không phát Bồ Đề Tâm Mình bỏ đi cái tâm Bồ Đề của một bên Không có yếu tố Bồ Đề Tâm ở đây Thì hóa ra mình đáng Thọ trì cái nghiệp của của ma Vì sao? Bởi vì Bồ Đề Tâm là cái tâm mà cầu thành Phật và tâm độ chúng sinh à, nghĩa là nó có trọn vẹn tự lợi và lợi tha à, chỗ này sư cô phân tích cho quý vị này để quý vị thấy cái yếu tố nó nằm ở chỗ này à. nếu mình quên đi bồ đề tâm tức là mình quên đi cái phần lợi tha mình chỉ lợi mình thôi à. thí dụ mình bố thí là mình muốn mình giàu sang mình hồi hướng công đức cho mình thôi người khác không cần tôi giàu là được rồi tôi tu tôi giải thoát là được rồi như vậy thể hiện cái gì quý vị cái tấm hẹp hòi ích kỷ cái gì cũng muốn cho mình mà đã là cho mình thì có sự phân biệt mà đã là cho mình thì mình sẽ có tham có tham không à, mình có sân không có si không có ganh không có hỉ không nộ ái ố không có cho nên chỉ cần tất cả mọi công đức mà mình làm mình chỉ là cho mình mà thôi thì tham là sân là si là tất cả những cái ác pháp nó bắt đầu chỗ à, nguyên nhân là ở chỗ chỗ này à. cho nên mình quên đi cái bồ đề tâm mình tu tất cả những công đức mình là sư miễn mỏ mở dê đều là nghiệp của ma à. cho nên ở đây mình người tịnh độ đặc biệt phát bồ đề tâm nghĩa là mình làm cái điều gì mình phải hồi hướng công đức đó cho mọi người xung quanh cho tất cả chúng sinh à, chứ không phải là chỉ chó cho mình hồi hướng như vậy á, mình không biết là công đức hồi hướng có đến mọi người hay không nhưng mà tâm của mình là đã đã mở ra rồi đã bỏ đi cái hẹp hòi ích kỷ rồi mình được là được cái này khi mình hồi hướng cho người là tự nhiên mình không có cái cái tâm hẹp hòi ích kỷ và chính cái tâm này là mới là là vô lượng quý vị đọc kinh địa tạng cái phẩm mà công đức ừ, lợi ích kẻ còn người mất đó hồi hướng cho ít người cho ví dụ như hồi hướng cho gia quyến trong nhà của mình thôi thì công đức đó được làm như vậy hồi hướng cho vô lượng chúng sinh thì là sao được sanh lên cõi trời được vô lượng cống công đức đó mình đọc cái địa tạng mình hiểu rồi à, cho nên chứng thực ở đây kinh hoa nghiêm nói như vậy nó đều có có nguyên nhân của nó mà đây là chính lời phật dạy như vậy bây giờ mình phát bồ đề tâm là như thế nào là mình đặt để cái lợi ích của mọi người song song với lợi ích của mình đừng bao giờ chỉ là vì lợi mình có lợi cho mình mình làm lợi cho người thì mình không làm cái đó chỉ tôn lên cái tôi và cái ta của mình mà thôi à, cho nên khi mình niệm phật cầu sanh về tịnh độ sanh về tịnh độ mình phải nhớ về đó là để mình tu tập cho được tốt à, là mình khi mình được rồi á được cái quả về tịnh độ rồi thì phải mau mau quay trở về lại đây để dẫn dắt người khác à, cho nên là chư tổ thường dạy một người tu mà cầu sanh về tịnh độ và để hưởng cái cái quả an vui trên thế giới tịnh độ thì không về đó được cho dù niệm phật đứng nhất tâm mà cho dù có bu lên đến cái cửa tịnh độ đức phật a di đà cũng đuổi về à, vì trên đó không có cửa tại vì những người về đó <laughs> là ra à, về đây tu tập à, à, tu tập được pháp vô sanh rồi thì phải trở về đây à, gọi là đạo quý từ hàng cho nên quý vị thấy những hành tung chư tổ ai cũng phát nguyện là hồi nhập ta bà lợi ích quần sinh nhưng bấy lâu mà đọc mình đâu biết đâu à. mình đọc mình không để tâm à, nếu mình đọc địa tâm thì mình sẽ thấy cái sự liên kết giữa bồ đề tâm và cái đạo quý từ hàng hồi nhập ta bà lợi ích quần sinh ừ. cho nên là trong lúc mình tu cũng vậy trong lúc mình niệm phật cũng vậy trong lúc mình làm bất cứ một điều gì cũng vậy tất cả là cho mọi người ba cái yếu tố để giúp cho bồ đề tâm của mình vững mạnh thì quý vị thực hành à. thứ nhất tâm thanh tịnh không ô nhiễm vì chẳng cầu an lạc cho riêng mình à. tâm mình tu được thanh tịnh không ô nhiễm nhưng mà chẳng cầu chẳng cầu cái sự an lạc đó cho riêng mình cho nên ở đây mà hành giả tu niệm phật mà mình tu giỏi quá mình thấy người kia tu dở tu không thanh tịnh thì nó trái với cái tâm niệm này rồi mà đây là một yếu tố của bồ đề tâm à. quý vị thấy tâm mà tu đến mức thanh tịnh đó mà thật sự thanh tịnh nha mà đó cũng chẳng vì cầu cái an lạc cho cho riêng mình thì làm sao mình tu được vài năm mình tu được có chút công phu cái rồi mình lại cho người khác là tu không thanh tịnh tu không đúng pháp mà toàn những cái đó là toàn những kiến chấp của mình tự đặt ra thôi chư tổ chư phật cũng chẳng đề cao cái vấn đề đó chư tổ và chư, chư phật đề cao vấn đề gì tu tập là ngay ở tâm niệm của mình một hành giả được vãng sanh về tịnh độ quyết định ở chỗ tâm niệm của họ có tương ưng với tịnh độ có buông xả ở thế giới ta bà này những điều chấp trước cho nên gọi là xả lý ta bà hân nguyện tịnh độ đó là cái tâm niệm cốt lõi chứ không phải những cái hình tướng à, bên ngoài những cái giới nho nhỏ ở à, bên ngoài à, những cái điều gì mình mình nghĩ à tự mình đặt để ra à, ở đây sư cô nói à, không muốn đây là vấn đề rất là là là mẫn cảm à, cho nên sư cô không muốn nói à, sư cô muốn nhắc đại chúng là cái yếu tố vãng sanh tịnh độ là cái chỗ tâm niệm của mình à, là điều quan trọng à. cho nên quý vị thấy tâm mình tu đến mức mà hoàn toàn thanh tịnh mà cái sự an lạc mình chẳng vì cầu cho mình nữa à. thì làm sao mà người tu mà thấy lỗi của người à, cho nên phải phải lưu ý cái điều này à. tu phải tiến lên mở rộng mở rộng cái tâm lượng của mình ra à. thứ hai là tâm thanh tịnh an ổn vì cứu vớt tất cả sự thống khổ cho chúng sinh tiến lên một bước nữa mình tu thanh tịnh nhưng cái sự thanh tịnh đó là vì cứu khổ cái nỗi khổ cho cả chúng sinh chứ không phải vì bản thân mình thứ ba là tâm thanh tịnh an lạc vì làm cho tất cả chúng sinh được chứng đắc đại bồ đề về nhiếp thủ chúng sinh cùng sanh về tịnh độ Đó. ba cái tâm lượng này làm nên đạo bồ đề trợ lực cho cái bồ đề tâm mình á nó khai mở à, cho nên mình làm được việc gì đều lợi ích vô lượng bởi vì nó không có cái ta không nhìn thấy cái ta không hạn lượng ở nơi mình thì nó sẽ là là vô lượng à, cho nên thế giới cực lạc à, danh hiệu đức phật ai đà nó còn gọi là vô lượng mà mình tu theo ngài mà mình không có vô lượng thì mình lại lại đi ngược có nghĩa là cha làm thấy con đọc sách cho nên có nhiều à, bây giờ nhiều người tu tịnh độ thế quý vị không biết sao mà tự nhiên nó ra nhiều kiến chấp mà kiến chấp đó nó thật sự nó không phải là à, chư Phật chư Tổ dạy mình như vậy tự mình tu rồi tự mình tự đưa ra cái điều đó mà cái chính để đi vào cửa ngõ tịnh độ thì mình lại không không quan trọng à, đó cho nên là chắc là hôm nay mình chỉ nói được đến đây à, yếu tố thứ hai là tâm thanh tịnh an ổn việc cứu cả những sự thống khổ cho chúng sinh yếu tố thứ ba là tâm thanh tịnh an ổn là vì làm cho tất cả chúng sinh được chứng đắc đạo bồ đề và được vãng sanh về tịnh độ yếu tố thứ nhất là tu tâm thanh tịnh an lạc không vì sự mong cầu cho chính bản thân mình để chúng rõ không Đó. Dạ. thì bây giờ ở trong đạo tràng này mình thực tập cái điều cái điều <laughs> để để ứng với ta với cái ba cái tâm này là à, giữ im lặng để cho đạo tràng thanh tịnh nó có phải thuộc ở trong này không à thuộc cái tâm thuộc trong ba cái tâm này ấy. cho nên một tí tì ti mà mình vì mọi người đó cái gì mà vì mọi người đó không vì bản thân mình thì đó là chất liệu của bồ đề tâm ừ. cho nên là đứng dậy ra bên ngoài giữ im lặng đó là bồ đề tâm không nói chuyện đó là bồ đề tâm không để điện thoại reng để hộ trì đào tràng đó là bồ đề tâm đi ngủ im lặng đừng có sọt soạt làm động chúng hoặc ta ngủ không được đó là bồ đề tâm tu ở trong cuộc sống thường nhật là như vậy đó chứ đâu phải tu ở đâu à. à. rồi hôm nay nói được chừng này tuần sau mình sẽ nói nữa Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. 南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南。 南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。